Hello! Xin chào mọi người, mình tên là Kazu và nhóm Double Rich Bây giờ ở bếp nha, cho nên là Kazu sẽ làm gì? Dạ đúng rồi, nấu ăn món ăn Việt Nam Xin Shinsuke hôm nay cũng đến nhà của Kazu nha Nên Kazu sẽ mời Shinsuke ăn thử món Việt Nam Mình sẽ nấu ăn thử là... Phở cái này dễ nãy hơn phải không có thể dễ nha sự thật là cà dư bố lùi à. bỏ khô này cái này nếu cái này sườn thì cần thời gian dài các em mua lại cái này người du lịch Nhật Bản cũng ăn phở rồi nha vì là phở là nổi tiếng trên thế giới nha Hơn nữa sẽ có ngày phở ở Việt Nam ngày 12 tháng 12 là ngày phở nha Thực là bên Nhật Bản cũng có ngày phở Mọi người biết khi nào ngày phở ở Nhật Bản mới biết của ngày phở ở Nhật Bản rất rất ngạc nhiên tại vì là bên Nhật Bản ngày phở là ngày thứ tám thứ nha tính Hàn là phô nên bên Nhật Bản quyết định ngày thứ tám thứ là ngày phở nhưng tiếng Nhật thì dùng không phải phô dùng cho nên là mình nghĩ là không phải ngày phở ở Việt Nam là ngày 12 8 12 là ngày phó nhá nên ta dưa nấu ăn thứ phở nhá phở gà nhá là ngày ta dưa mua phở thịt gà gừng hành tây tỏi gia đủ rau mùi đã quần thứ mập phở bắt đầu. lần này là nấu ăn phở cho hai người nhá còn nước là 500 ml đầu tiên nấu thịt gà tại vì là nấu nhiều thì có nước dùng nhá Ok, sau đó chuẩn bị hành tây dùng nếu cũng nấu thì bỏ mùi có thể là phải tỏi cũng nấu tỏi <laughs> nè nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nè khó bỏ nữa ờ, mọi người ơi đi đâu đi đâu tiếp theo cắt thành thay à sự thật là ca dưa không thích rau mười rau mười rau răm không thích nhưng mà có thể là shinsuke thích mới không hầu như người Nhật Bản thích ra mười nên bên Nhật Bản có lão ra mười nhưng không không tìm được tại sao hầu như người Nhật Bản thích ra mười kết quả là làm lão ra mười không tìm được à gì nè cái này là rất dường nha ừ. thơm nè có mùi thịt gà có vẻ ngon nè tiếp theo à bỏ bàn tay à của Nhật Bản Ồ, oh, Nhật Bản ở Việt Nam Việt Nam Nhật Bản đặc biệt Twist là hiện nay có bột ném phở nha đúng không? Nếu mua cái đồ đó thì dễ hơn nè Nhưng cà dư quen rồi Kết quả là cà dư phải từ tạo ăn bị phở nè Nhưng mà được biết trên bằng cách làm món phở Không có vị bây giờ mình phải làm gì cảm giác của mình là giống như lạc đường này. tiếp theo luộc phở nha Wow Khử vị quá, có vẻ ngon nè. phải cho đến nước nóng này nha bây giờ là ta dư cắt thịt gà này nha để dễ ăn tại vì là ta dư là rất rất hiền nếu cắt rồi thì shinsuke dễ ăn được nha uh, ta dư là rất rất hiền và dễ chịu nhé Shizuke là bạn còn nhỏ chưa người lớn người lớn như Kazu phải Shizuke nhiều con nhé Wow. Yeah. Cái là văn hảo nè Trung có vẻ ngon Dạ Mà là cái cậu bản xèo không tốt nè Chưa hiểu cái cậu này Thank you Ngon Chắc chắn ngon Dạ yeah. uh. cô này hơi mềm ừ. rất ngon tại vì là bố nghĩ là tôi phở là mềm nha ừ. một trăm phần trăm phở <laughs> dạ. nhưng mà súp này hơi hơi đặc đang bổ nước thì ngon hơn nhưng mà coi như ăn thử chút xíu thì hơi hơi nhạt nha ừ. thịt gà skin rất thích thịt gà ngon à, dạ dạ dạ ừ. okay yeah. Dạ. Bây giờ mới biết mình có tài năng nấu ăn nữa Wow nếu là Shinsuke ăn phở này ở quán thì đã tiền bao nhiêu tiền? Chi phí phở này là 30 ngàn 35 ngàn 35 ngàn nấu phở bình thường Có lẽ chi phí phở trung bình là chục, ừ, chục, Cái là giống như phở Việt Nam ừ, Nhưng mà có như thịt gà đang phải tăng lên Thế là 50 ngàn ừ. 50 ừ. Shinsuke phải tăng thống 50 35 nha Ê 50 <laughs> nhiều Không 35 nha Nhà hàng cá dư không có tiền lẻ nhưng sự <laughs> kia từ trả tiền à. Đúng nha Wow 35 nghìn à. <laughs> Nếu thích video này thì hãy share, like, subscribe nha Cảm ơn đã xem chương trình Voi Can Double Wish nha Bye bye, bye, bye.